Xin tự giới thiệu tên chị là Simmy Dễ thương hoạt bát là phong cách của chị Trời các bạn ơi Hôm nay nè các bạn ơi Mèo Simmy đã quyết định gọi là sẽ trổ tài nấu ăn Để nấu ăn cho anh em một mình ăn các bạn ơi Đấy Thì hôm nay bạn coi nè Ở trên một cái bàn này có anh Mr. Dịch nè Anh Siro nè Đó với lại mình nữa Đang chờ Simmy trổ tài nấu ăn Để nấu những món ăn thật là ngon cho anh em mình ăn các bạn ạ à. Mà không biết hôm nay Sim nấu món gì cho bọn mình ăn ta Sim ơi xong chưa Sim Rồi xong rồi đây trời ơi Ông nói nhiều quá trời luôn đây. <clears throat> Đây xin tự giới thiệu người Đây xin tự giới thiệu tên một... chị là Simmy Thôi ông tức là <laughs> Đây tạo ra một cái máy hamburger siêu to khổng lồ Ủa? Ủa vậy kỳ vậy gì kỳ vậy? Tính ra là hamburger phải cho tôi luôn chứ tôi thích hamburger nhất mà sao xe không cho tôi? Trời ơi, thôi bây giờ ông đang gọi là cần giảm cân đó, ông phải ăn cái gì đó giảm cân. Đây, cho không cần ăn bánh giảm cân. Ồ, ta nan nan Bánh này mà giảm cân cái gì? Cái này là bánh kem mà tính ra ăn cái này còn mập hơn mấy ngàn lần hơn cái hamburger đó luôn xem. Gì kỳ vậy? Thôi tôi nấu cho mà ông có ăn không? Ôi ăn ăn ăn ok ăn rồi, bánh ngon bánh ngon. Ôi tiếp cái cả cả hamburger này của anh luôn hả? Đúng rồi anh, của anh hết. <laughs> Dịch ờ, xuống quá còn... Đồ ăn qua đâu À còn Rô em còn món ăn rất là đặc biệt luôn Anh anh đợi em xíu nhà rất là đặc biệt luôn á Trời ơi ừ. bạn ơi Siro sướng quá Siro được nguyên một món ăn đặc biệt luôn bạn ơi Trong khi bọn mình chỉ được ăn hamburger với bánh kem thôi Trời Không biết Rô được ăn món gì ta Rô sướng nha Đây dạ, tan tan tan Giới thiệu Vanchi Văn Rô Đây món bánh mặt trăng Đó sao, sao, sao nó lại tên là bánh bánh bánh, bánh mặt trăng vậy? Ừ. em cũng không biết được nhưng mà em thấy nó giống cái mặt trăng á nên em đặt nó tên là bánh mặt trăng. Đó, Trời ơi. Cái gì mà cái gì mà nhìn ngon quá vậy? Ủa xem ơi cái này xem nấu bằng cái gì ạ? tôi nấu á nhiều nguyên liệu lắm tôi cũng không nhớ nữa nhưng mà nó nó cuối cùng nó cũng ra hình bánh mặt trăng à đấy Trời ơi, trời nhìn thích quá à Ơi ơi, về đây, về đây Tính ra nha, là anh em mình ăn bánh kem nè Với lại hamburger nhiều rồi Bây giờ anh em mình ngán muốn chết rồi Hay là bây giờ bọn mình xin rô cho mình ăn thử cái bánh mặt trăng này thử nha Ờ cái bánh mặt trăng này anh nhìn trông nó quen quen khi nào lấy ý tưởng từ cái món cà bóng đêm của của cái ron ta Không Trời biết, ơi, không biết tôi quá Đây là công thức mới của em á Đâu, để để, để để để để để tôi ngửi thôi coi ôi trời ơi thơm thơm thơm thơm vậy đây thơm thơm ê người đây ôi thôi thôi thôi à quên thơm thơm thơm thơm thơm tào tao đây đây đây đây tôi gửi đây chủ nhân chiếc bánh ngửi rồi ok ngửi ngửi ngửi sao đâu sao đâu sao đâu thơm không đô thơm không trời ơi thơm ngất ngay con gà tây luôn đúng <laughs> không dạ dạ khó chịu à Ủa cái gì Ủa cái gì vậy? Rô này, rô này tự nhiên không sim nấu cho rô cái bánh đặc biệt mà rô kêu là khó chịu là sao? Rô không ăn thì để bọn em ăn, tự nhiên kêu khó chịu là sao? Tự lao. Đúng Thôi. Mà, cái bánh ngon như này không ăn thì nói gì khác ăn người ta mất công làm cho mình ăn rồi còn chê là Phong Đúng rồi. xử lý luôn. Đúng rồi, sim sim đừng có buồn nha, để bọn tôi ăn cho. Ờ, đúng rồi, đồ Atin làm ngon nhất là Ủa mà ông rô bị gì vậy? Rô ơi. Ủa, Ê, đây là rồi. chuyện của một người đang mắc đi toilet hả? À, đầu tao, ống xỉu ấy chạy đi. À, trời ơi, cái, cái gì cái gì vậy, trời ơi, rô rô biến thành con con cái con gì vậy trời? Trời trời, Ủa, cái gì cái gì? Rô rô lại biến biến thành con chó. Trời, không, con này là con sói ông nội chứ con chó, ơi đuổi à, đuổi cái chạy. Ủa mấy bạn ơi cái gì vậy? Tại sao Siro lại bị biến thành con ma sói vậy bạn ơi? Trời, cái, cái chuyện gì xảy ra vậy? Chạy chạy chạy chạy anh em ơi. Ui trời trời trời trời. Rồi rồi bình tĩnh bình tĩnh nha từ từ. Mọi người mọi người đứng im để em em làm nói chuyện thử. Ôi cái đồ bình tĩnh đồ bình tĩnh đồ còn nhận ra bọn em không đâu rồi <laughs> chạy chạy chạy thôi chạy chạy hai mươi mấy năm trên đời anh chưa thấy ai cố gắng tìm cách nói chuyện với chó đâu phong ơi đi chúng ta ơi đâu cái này phải là con chó đâu cái này là anh siro của chúng ta mà trời ơi Ê, trời ơi các bạn ơi không hiểu sao mà siro tự nhiên biến thành con ma sói xong từ sáng đến giờ ổng không cho bọn mình về nhà luôn các bạn ơi ổng cứ đứng ở bên dưới kìa bạn coi kìa đó là chạy trời ơi bây giờ làm sao mà mình nó bây giờ nó biến thành người nó đã cục thúc rồi nó biến thành ma sói rồi thành con, con sói cục thúc luôn trời ơi trời à sai ta cho các ơi à trời chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi bạn ơi anh rô anh không kiểm soát được cơ thể của ảnh luôn rồi bây giờ ảnh đòi ăn thịt bọn mình luôn á bạn ơi ơi cái này là chắc chắn là do là một chuyện rồi bạn ơi bạn biết không khi mà mình coi gọi là phim Spider-Man phim người nhện đó bạn thì mình mới phát hiện ra rằng là Spider-Man người nhện bởi vì bị con nhện cắn cho nên biến thành người nhện đó còn anh rô chắc chắn là bị rô là bị chó cắn rô là bị chó cắn nha vật bình thường mà sao bị rô biến thành con sói vậy trời ơi tôi không biết nữa tôi nghĩ rằng là chắc là rô đã bị gọi là tiếp xúc đến một cái gì đó mà nó làm cho gọi là cái đột biến gen trong người rô nó gọi là bắt đầu ờ, gọi là lan ra người rô cho nên rô biến thành con sói luôn ờ. chắc là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân đó từ từ mà khoan bây giờ nào giờ bắt Rô giờ phạm bây cách nào đâu bây giờ em nói dịch nghe nè bây giờ á phải tìm mọi cách để bắt được ổng lại chứ không thôi ổng cứ ổng cứ đứng ở dưới đó thứ nhất là bọn mình không về nhà được hiểu không thứ hai nữa là lỡ đâu có người nào đi ngang qua gặp ổng cái ổng ăn thịt người đó là sao đúng không cho nên bây giờ phải tìm cách để bắt ổng lại mà chỉ có một cách thôi à. cách nào đây một cách duy nhất làm gì có cách nào lại đi ai ôi ôi trời ơi là trời Cứu ơi dịch ơi cố lên dịch ơi Rồi ok Yên tâm yên tâm Yên tâm có bọn em đây Xuống xuống xuống xuống Xuống xuống xuống đi dịch Dịch ơi dịch ơi Anh anh anh anh cố chạy nha Anh cố chạy nha Để bọn em tí Ok ok ok Đây Đây đây bình tĩnh Cố lên cố lên cố lên Từ từ Mình sẽ đặt à, một cái khói ở đây nè <laughs> Nhanh lên nhanh lên Từ Bình tĩnh Rồi từ từ tôi cũng đang run ở đây dịch ơi đừng có dẫn nó qua đây nha dịch đúng rồi anh anh lấy xe máy anh anh chở luôn đi đúng rồi đúng rồi ok tôi sang quá trời tôi sang quá không ơi từ từ từ từ trời em rối quá em đặt tùm lum la nè sim ơi lấy cái tôi cái mũi khoan nhanh lên trời ơi mũi khoan đâu rồi à. nhanh lên nhanh lên ơi đập đập đập đập đập đập cái chỗ này nhanh lên đập chỗ này chuẩn bị chuẩn bị từ từ cái gì sao sói lái xe sao sói lấy ủa bạn ơi mình có nhìn nhầm không sao sói nó lái được xe không vậy bạn gì vậy từ từ từ từ từ từ từ đang đang sắp rồi sao rồi vậy chạy chạy chạy chạy chạy vô trong cái chuồng nhanh lên chạy vô trong cái chuồng chạy trong cái chuồng ôi đây bị cái sói con sói ngon chịu chuồng đi ôi này đóng cửa chuồng lại đây sao chạy ra ngoài được vậy chết rồi chết rồi dừng lại dừng lại lên chuồng đi tôi lắp dưới đây đây đây đây đập đập đập đập đập đập đập đập dịch dịch dịch vụ tiếp đi dịch vụ tiếp đi ok ok ok ơi sói ơi mày ngon mày chui chuồng đi ừ chui rồi chui vô chui mày mày rồi ơi trời trời ơi mấy bạn ơi rốt cuộc thì cũng đã bắt được ổng lại rồi mệt chết luôn mày trời ổng còn leo xe người ta đi săn trên làng ăn thịt người ba sói nhà mình biết đua xe bắt đầu luôn rồi <laughs> ba sói nhà mình là racing boy rồi <laughs> trời ơi là trời thôi ok nói chung là đã bắt được ổng lại là đã đã gọi là may mắn lắm rồi các bạn ơi bây giờ chúng ta phải tìm cái nguyên nhân mà khiến cho ổng trở thành con ma sói như thế này ơi à, trời nhưng mà khoan đói bụng quá dịch đây chắc nhìn vô ăn cái gì đó tí đi rồi qua cứu ổng xong đi nhanh lên à, thôi rồi đừng ăn simmy cho ăn được cái hamburger anh anh bảo anh chưa kịp mập lên ký nào anh chạy lấy rồi giảm chục ký ờ à, trời mấy bạn ơi thôi chắc là bây giờ mình ăn tí gì đó để cho bọn mình có có có sức đã từ nãy giờ mệt quá sáng giờ chưa ăn sáng gì hết trơn á thôi cứ để ông rô ngoài đó đi một tí nó ra gọi là cứu ông xong thôi ăn đi ăn đi mọi người One eternity later. Ai, trời ai, bạn ơi Cuối cùng thì bọn mình cũng đã ăn xong bữa ăn rồi Bây giờ no quá Khoan từ Hình như rô ngoài đó chắc rô cũng đói bụng rồi đó Từ từ để mình đem ít đồ ăn ra cho rô các bạn ạ à. Ok Lấy cái cái tô súp đặc biệt của Sim mới vừa nấu nấu nấu cho rô nè Trời ơi Rô ơi Rô ơi bình tĩnh bình tĩnh đừng có gọi là giữ giận dữ vậy chứ rô nè ăn đi nè tí nữa em lấy nước cho <laughs> sao giống đang nuôi sao sao <laughs> giống như giống giống nuôi chó ta à. ủa ủa không đâu ăn ảnh gì vậy ủa ủa ủa về đây về đây tại sao tự nhiên ổng nổi điên vậy vậy ai biết đâu trời anh nghĩ là rô bị đột biến gen rồi nhưng mà chắc chắn nó phải có một cái nguyên nhân nào đó chứ đâu phải là bình thường đâu ê mà tính ra nha cứ gì cái bánh mà người nó lại kêu là khó chịu quá có khi nào là Timmy bỏ nguyên liệu hóa chó vào trong đấy không đúng rồi lượng bình thường bằng bột bà Mới người nói gì giờ, Em đâu hại mọi người đâu Trời, Trời ơi chắc chắn là Sim gọi là bỏ nhầm cái gì ôm ông đó à. rồi Cho nên ông đô ăn rồi ông mới bị vậy á Ê Phong Phong Ê Ông Ông Ông Ông nhảy ra ngoài mất tiêu rồi Bắt bắt Này con tối đi xem Tên đâu xanh rồi lắm Con chó thôi Đua xe thì bảy giờ đâu nghĩ một người ta phải đua với con chó đâu Ê trời mấy bạn ơi sao tự nhiên ông rô ông biến thành chó sói mà nhận thức của ông vẫn là con người hay sao ông biết rồi là chịu hồi xe máy sao ông leo xe máy ông chạy luôn à, trời ơi lại mất rô tiếp rồi mất làm sao mà được không thể nào để mất được đuổi theo đuổi theo từ từ để chịu hồi chịu hồi xe chịu hồi xe đây hai xe đây nhanh lên sim nhanh lên đuổi theo đuổi theo ờ, ok đi thôi trời ơi nhanh lên nhanh lên nhanh lên à, trời trời trời lộn lộn bên đây bên đây đứng lại con sói kia trời nó chạy nó chạy vô trường học kìa đuổi đuổi đuổi đuổi đuổi trời các bạn ơi thấy con sói biết bóc đầu quan rào luôn trời ơi trời con sói nó biết nhỏng ben bóc đầu luôn các bạn ơi trời con sói chứ trời ơi mấy bạn ơi có bạn nào gọi là bao nhiêu năm cuộc đời các bạn nhìn thấy được con sói lái xe rồi các bạn hãy nhớ comment lại cho mình biết nha cái này là lần đầu tiên luôn á trời con sói biết lái xe các bạn ơi đứng lại trời ơi trời nó chạy nhanh quá rồi nó chạy ra ngoài nó chạy ra ngoài rồi trời nó đỉnh cao quá mọi người ơi nó lái xe còn hơn còn hay hơn cả siêu nhân bọn mình nữa bạn ơi đứng lại con sói trời nó lái xe lên bên nó thả hai tay nè mà nó còn đứng lên trên cái yên xe đó chứ không ngồi luôn trời ơi đỉnh cao á mấy bạn nhỏ đừng có bắt chước con sói này nha lái kiểu đó là té lắm té luôn á đứng lại con sói nó chạy kìa nó chạy kìa à gần đuổi được rồi gần đuổi được rồi gần đuổi rồi gần đuổi kìa mày mày mày mày con sói mày mày mày thua thua thua đuổi đuổi đuổi thua thua ôi nó tấn công nó tấn công ui nó tấn công nó tấn công nó à. cắn kìa nó cắn kìa nó cắn kìa từ từ từ đem đem đem đem à rô à rô à lại đây lại đây rô lại đây lại đây ôi ôi nó cắn em nó cắn em mày mày oh, trời ơi trời các bạn ơi cuối cùng cũng đánh ông rô ngất xỉu được rồi các bạn ơi trời trời không biết mình có mạnh tay không ta có khi nào ông chết luôn không trời rồi ok không sao ổng chỉ còn thở anh ơi vậy là ổng chỉ mới ngất xỉu thôi à, ok à, mấy bạn ơi không hiểu hôm nay ông Rô ổng bị cái gì Mà ổng bị biến thành con sói luôn Hay là bây giờ mình phải đưa ổng về căn cứ để tìm cách cứu ổng ta Chứ bây giờ cứ để cho ổng biến thành sói thế này Là ổng sẽ đi hại người mất Là một siêu nhân thì không thể nào mà hại người được Bởi vậy cho nên là mình phải đưa ổng về để nghiên cứu mới được Ok thôi dẹp đây phụ em một tay một chân bơi ổng lên cái xe quăng chở chở về căn cứ nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên tomorrow tại ra tại tôi ra trời ơi tự nhiên là nhốt anh được hay không trời ơi là đâu Đứng im giùm em đi Rô Rô đừng có chạy nhảy lung tung nữa Từ nãy đến giờ ông quậy bọn tôi nhiều lắm rồi đó Ông đứng im giùm tụi tôi đi Tại vì trời tự nhiên ăn bánh xong buồn ngủ ngủ có xíu nhốt đây ba ờ. Ngủ cái gì mà ngủ là Anh em tìm cách là biến lại thành con người này không làm con chó bốc đầu là bệt lắm Đúng rồi người ừ. mà anh nói gì vậy Alo Ê, ê rồi bộ anh không nhớ gì hết trơn hả Hồi nãy á, anh biến thành con ma sói Xong anh đuổi bọn em Dí chạy em vòng vòng cái ngôi làng luôn Bọn em phải đuổi theo bắt anh mệt muốn chết luôn Mà giờ anh kêu là anh gọi là con người là sao hả Mày nói tầm bậy tầm bạ gì giờ Ta là con người mà thì ăn cái bánh trong trong nằm ngủ Mày bắt tôi nhóm đi trong đây trời cho mất chạy Ồ trời ơi bạn ơi Vậy là ông Rô, ông không nhớ gì về ký ức, ông bị biến thành ma sói hết các bạn ơi Trời ơi, vậy vậy là không được rồi, chơi như vậy là ổng được rồi, ok Để xem coi, từ từ, bên tĩnh Thả cái gì mà thả, ông đứng im trong đó cho tôi, thả ông ra rồi ông lại quậy phá banh nát luôn cái căn cứ bí mật của bọn tôi hay sao Ok, thôi bây giờ mọi người, người nào uh, có cách nào để giúp cho Rô trở lại bình thường không anh em à, Bệnh Rô hơi nặng rồi nha, hơi khó đấy Đúng rồi, ờ. tôi thấy là tôi thấy bệnh Rô nặng lắm luôn rồi đó Ôi mà khoan từ trước khi tìm ra được cách để gọi là cứu rô thì chúng ta phải tìm ra nguyên do tại sao rô lại biến thành con ma sói thì Hey, theo như những gì mà em xem ở trên phim ma sói với dịch thì em thấy rằng là một con ma sói khi mà một con người bình thường á khi mà nó nhìn thấy mặt trăng á thì nó sẽ lập tức mọc nhiều lông trên người mọc răng nanh và nó sẽ biến thành con sói luôn bởi vậy cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử nha ok Đu anh sẵn sàng biến thành ma sói chưa? Hả? Ma sói thì trời tao là người mà. Thôi thôi, ông đừng có nói ông là người nữa nè, ông coi nè. Đây nè, chép anh nè. Nhìn thấy giống mặt trăng chưa? Ôi ôi, ông ông ông đứng im đi rồi. Ông đứng im đi rồi. Ôi ông xoay ông tròn rồi. Đó, ờ, thấy không? Thấy không? Ô. <laughs> ngoan ngoan ngoan ngoan dạ. ngoan thương thương thương dạ. ngoan ngoan thương nha thương nha ôi trời ôi bạn ơi ấy trời nó cắn mình kìa đúng là siro mấy bạn ơi khi mà đô biến thành con sói á con con à con ma sói mới đúng chứ thì rô sẽ gọi là mất đi ý thức của một con người và rô sẽ liên tục gọi là muốn tấn công con người và ăn thịt con người các bạn ạ à. cho nên là rô không thể nào mà để cho rô chạy ra ngoài đường được thôi bây giờ tạm thời thế này đi tập này em nghĩ rằng chúng ta sẽ khép lại tại đây còn tập sau mấy bạn hãy thử nghĩ à. cách giùm cho phong nha